Hello Thái, Chị hello Google, Đạt, hello Bắt đầu đọc bình luận. Ờ, để một xíu mình chia sẻ stream tí hả? game này thì chắc là mình like cũng nhiều nên anh em cũng biết game gì rồi mình like cũng nhiều khá khá game này rồi biết này có biết game này là cái mẹ vô hello độ minh hello bạn hiền lên và nói hiền lên và nói gì nói bạn tuổi luôn rồi này hay anh em cái này hay vẫn luôn chút chơi như này cũng không bị to Nguyễn Chí Tài Chào bro Hello. This should prove useful. I have marked the relevant uh-huh. object. Game này là game Material riches. How fortunate. I've marked something for you. đồ này rất nhiều kỹ tài Material riches. How fortunate. Thì mẹ rơi mẹ một kiếm kiếm rồi. Bữa hết nọ. game này là game kiểu mình mình nhảy xuống xong mình chạy bo á à, mình nhảy xuống xong mình rút đồ xong rồi mình chạy bo xong rồi mình đấm sau thằng nào tới được con cuối thì lấy nó một chết tôi nhảy Khu này khu vàng mà đến là chạy Material riches. How fortunate. I require this object. Thì mẹ lúc hai thì khóa thì khóa mở hầm đó. cái đếm gì cù vàng cả cù vàng lúc không ra được cái giáp tiếp nếu là được cái giáp tiếng luôn á cái lô thái quyền rất là xạo This should prove useful. This should prove useful. Note the item I have marked. Rút dọn phải luôn, nguyên cả khu quan luôn, tụi mày rút đứt ra cái lùn luôn. livestream bàn thầu livestream bàn thầu livestream bàn thầu là bạn trời ơi trời ơi vãi luôn cái nó ra điểm này Nguyễn Tuấn, có fan cứng rồi he he. I require this object. Material riches. How fortunate. là ổn túng rồi Nguyễn Đức Trung Mất fan cứng giỏi he he Cái này chơi hai bảy luôn This should prove The shadow will shortly begin to spread. phải chơi rồi. Hai cái chìa khóa thì mình rút hết cả hai luôn. trên mạng nó còn có kiểu bão phố như hồi xưa không? Cái này Converge on my marker at once. My blade is ready to unsheath. It's about to double. nó y như cái phim kiếm hiệp mình hay coi nữa mọi người nó nó nó pk nó dùng vũ khí nó đấm nhau xong rồi nó còn có vỏ công kiểu gì mẹ intimate các thứ xong rồi nó đu dây nó kinh công này kinh công hả kinh công cầu múa vào công cái mẹ gì thằng có thì kiếm làm nhở Make for this region instantly. This should prove useful. Our foes approach. I shall purify the souls of their Chistana, game nhìn ảo thật. Đinh Trọng Tín, Halo đĩ lòn đại ca. If looks could kill. as Poland. My blade is ready to unsheath. Gà duy, không DP khi nào mới có tiền mua game với con máy ngon. giã vãi lúa, mặt cười. hai team đánh nhau huỳnh nguyên trẻ. cương hello anh hai team đánh nhau chí ché cái có team chạy tới vét máng mình đánh mình mới đầu là mình clear xong một team luôn á cái có team khác nó tới nó, nó clear lại team mình thì mẹ hai thằng này đánh yếu quá hai thằng này không có sao cả hết đánh chết cả mẹ luôn là hai cái tám này áo trình mình này thằng này đánh hơi thích là bị áo trình nên nên còn một ba một hai ba bốn năm vui mẹ na nó bị áo rạch lắm, con bắt đạo này nhìn thấy sướng không nhìn thấy đạo con bắt không em này chơi nói chung là thích vải cướp so với liên minh điện thoại nếu mà chúng ta đánh liên minh điện thoại lâu chúng ta có thể đổi góc lên bàn được mà hầu hết những người chơi liên minh điện thoại mà đổi gót trên Ataka là người ta đến chơi liên minh điện em em hay vậy luôn cái cơ chế game cực kỳ hay mà được đầu tư rất là nhiều nói chung là đã Cường Chistana để em chơi thử game này đó là mua hết ba trăm ngàn ha game này con gái chơi nhiều nè game này con gái chơi nhiều bạn Đức tải ở đâu thế anh D tải trên Steam không mọi người vào trong Steam á này nè gọi nó ra cái thôi mà tải mua game thôi tải về là chơi thôi ừ. lên trên Steam xong gõ ừ, vào trong cái ờ, cửa hàng đó gọi Naraka ra nó hiện đó game Naraka mua cái bản mua cái bản 300 ngàn thôi được mấy các bạn này là mấy các bạn chịu nâng cao mua các bạn 300 ngàn thôi rồi chơi hay vậy luôn mua xong là tải về và chơi thôi bạn ta à, này là mình chơi theo team á team ba người ví dụ như hồi nãy là đánh ba thằng combo cover lẫn nhau anh em đánh cover lẫn nhau đánh à, tướng của nó này nó có người uh, một con tướng à mỗi con tướng là nó sẽ có một cái um, một cái kỹ năng phụ một cái ultimate ừ, nó chỉ có kỹ một kỹ năng và một cái ultimate thôi chứ nó không có giống bốn kỹ năng như bên liên minh như nào đấy mà nó có bạn ngọc là tất nhiên là nó có bạn ngọc này game nói chung là có rất Nguyễn nhiều Quang Linh nay đổi gió luôn à đâu anh em nhận PR ừ, game này mà mỗi ngày 5 ngày 10 ngày 15 ngày 20 em sẽ like game này 5 ngày em like game này lần một tháng chỉ cần khoảng 5 buổi được 4 5 buổi gì đấy thiếu chỉ số thì làm 5 buổi mà không mà đủ chỉ số thì làm 4 buổi thôi được không có đi chơi Nguyễn không. Quang Linh ghim rồi nhá dạ cảm ơn anh ạ hôm nay ngủ hôm nay không ngủ anh ra mình có một thằng một đội ba một mình cũng ba một anh chỉ mới hai k tám chứ mấy thì mình tạo một cái room ờ, tạo một cái room cho mình anh mình để biết chúng ta rung trong này kiểu gì và bên rung bên mình và hai đấy đấy cũng có tiền đấy em à kia đắng các bạn hơi yếu tay thế để mình nhảy theo chúng nó đi chứ mình chạy dạ, yếu phải luôn mình chạy cái là mình phút liền bây giờ là chúng ta vào một cái bát như này một cái bát to như này chúng ta nhảy vào nhảy vào xong rồi chúng ta rút đồ xong rồi bo nó rút xong rồi chúng ta đánh nhau đánh nhau tới khi mà cái bo nó rút tới cuối cùng mà chúng ta còn sống thì chúng ta được top một đấy nó là thể thức game game chạy bo đấm nhau thôi nhưng mà nó tính năng nó đặc biệt hơn là nó có nhiều thứ hơn alo alo có nghe không ông ơi alo ông nhảy đi ông nhảy đi ông nhảy đi để ông nhảy có mình theo thằng đồn chưa thằng kia là tôi tìm thấy random đấy à bắn luôn để ông kia nhảy tám nếu mà có được không nghe vậy luôn ta alo nghe tôi không nghe nghe nghe, nghe không không ông cứ nói tôi nghe I've marked something for you. Note the item I have marked. I claim this in the name of the Acurian dynasty. here. I claim this in the name of the Acurian dynasty. Giờ mình đi lúc đồ, lúc đồ xong rồi mình mới có đụng đồ là mình mới đi ấp nhau được. Phủ sẵn là là đồ Material riches. How fortunate. Note the item I have marked. Có cái này nè, ai chơi cái này không? Đứa buồn rồi nè. I have marked the relevant item. Chưa mấy giờ là căng hai. chứ lai sửa không có lịch rồi nên anh mới đặt hôm qua còn mới đặt tối hôm qua nữa nên là chắc thứ hai mới có lịch đó Darian nhưng mà dạo này khuyến mại các bạn là nhiều đó là phù hợp buồn người ta cái buồn mà người là bởi buồn buồn có người cũng có phải biết kìa, à, bù lỏng á thì nó thôi bù mày đánh không đi I can see our enemies. We go there. Làm cái bùa luôn này, làm cái bùa để đánh an tâm mình. Đây, đây, đây, đây, để để tôi cầm bùa cho không đánh còn đánh không chạy không cài tôi hút mẹ khi đâu lồn nhìn thấy ý thấy nhưng mà lại quạt cài chuyện này The shadows surely begin to spread. Our enemy maps in the distance. bộ gì hai team nha, hai team nha, hai team nha. Nó đang đánh tìm kiếm, nó đang đánh tìm kiếm. You will attack our enemies. Come here and bear arms. My to Jump, jump, jump! The shadow. The đâu of The air of awakens! Ends well for them. Có con tím không? Con tím không? the relevant object. Behold, my weapon is reforged anew. Ủa sạch của hồng té miếng là phải luôn. I see an item. Còn đâu không biết. À giới hạn mua chứ nhầm. kịp đéo đâu mà đủ người mà quá hai hai không kia là mình thử vụ 15 rồi ông ơi đại đáp nè có ti gần kìa, có ti gần kìa Có ti gần kìa Tới nơi rồi nè A soul altar. nó đi mẹ nếu không chạm kéo nó đi mình gần hết rồi tôi đánh tôi đánh tôi đánh có gì không đánh cho mình I'd mark something for you. Có cái này đâu tím này. I have marked the relevant object. chạy lại nọ cái chạy lại nọ cái chạy lại nọ để tôi thả cua lên cái nọ luôn nhá chưa chắc ờ ờ thả cua nọ cua tôi thấy là cua còn nguồn quốc quá I'm in your death. Đây đi. Con thằng à, con thằng à. Đây là con thằng quá. Thằng. mẹ thế tao bức luôn à Đổi được hết chưa? Được à ta các em đây chỉ là 24 đúng chồng đây là mọi người đây là mọi người bạn nam là cái gì không lồn cái đạp cái chết luôn vậy cái đầu có giá thế là mất mẹ của à nó của đấy không thẳng mất mẹ này không này Giang trọng, sao qua live game này vậy? Nó điện luôn nó còn được, luôn á. Tưởng không bị bí lắm, luôn nó còn bị quá nó địch kìa Nó địch trên kinh kìa Không có lan như này Ờ... Mày đi được này Chết rồi Ui, nó kìa Chạy lại luôn, chạy lại luôn ở dưới không đứng ở đó Bắn tới Ây da Lại, lại chỗ tôi lấy cái bùa không anh Chỗ tôi lấy cái bùa. Trong xác tôi có bùa.

thấy luôn rồi phải hình đích tao thả buồn ngay gì nhưng mà nó còn đâu có chạy đến nọ bắn đâu mình thả ngay cái xác mình nó còn gì nó nhảy lên à, ngay tập buồn đó còn hàng nếu mà chắc mình kiếm bằng khác lồn với những cái ngáo ngáo cái gì đó dạ. lồn lồn bằng những cái ngáo ngáo cái gì á sẵn sàng không còn gì nữa không hả lần đi alo alo chơi nữa có không không sao cái mic ông nghe không được cái gì luôn á chơi hả chơi chơi nữa sẵn sàng chơi nè à. à, từ từ từ để tôi đi mua thuốc cái bao nhiêu à, à mẹ rồi một ba ca ông đi bao lâu á đi mất tiêu rồi à? Tao qua like game này á Mình nhận BR game này á nè hmm. Tặng Đức, game gì vậy idol? game dạng chạy bo đánh nhau á tí game này phải có tiền chơi mới dễ à dí em kia quá anh trai em là cái thằng nhạc em là cái thằng nhạc thơm hả thằng đức tên game á mặt cười lộn ruột Naraka đấy mà ca Duy Khánh, mua 350k phải không anh? Đúng rồi, cái này mua hết 350 ờ, ngàn Nói chung thì có tiền thì cứ mua mà chơi Đáng đồng tiền bắt gạo á không ờ, phải tiếc làm gì chắc chắn là rất là đáng đồng tiền đồ họa đỉnh nó đầu tư rất rất rất nhiều cho quả game này luôn mình chơi quả game này mình bỏ có xíu tiền mình mua chơi cái gì đâu phải tiếc <laughs> em là con lửa đó ba người dí không biết tại sao À con lửa, con lửa. Con Nguyễn lửa. Đức Trung, đổi nhân vật đi anh, D. Con lửa, con lửa pha ở trong cái nhà hả? Game này 20 ghi thôi em ạ, game này. Ừ, game này 20 ghi thôi. mà tính ra mà đi bên hiện thời có cái này đó mà cũng mười mấy tỷ á nhưng mình hình như mười mấy tỷ đúng không Duy Khánh, đau chắc phải mấy tiếng mới xong. Đó, bình thường mình đau game này nó khoảng 2 tiếng, một tiếng đến 2 tiếng. Nó cái là game này cái lượng người chơi không được đông lắm. Đâm ra mình tìm chồng buổi sáng, nó hơi vắng. Đéo hoài rồi. À. nó có event rồi các thứ luôn tìm trận chắc khoảng trung bình là 4 5 phút mới có game rồi đánh buổi sáng là tìm trận có buổi sáng ngủ có chơi rồi game còn nay tụi cho chủ yếu là chơi game buổi tối rồi ăn sáng tí là đều trứng có thể bật youtube cho nên xem đi mẹ cái này nó đánh tay cỡ nào à, do canh araka lúc nào để lúc đồ mà lúc nào làm video Sida cũng làm video mà để ngồi game tìm chừng ai này đánh giải đặt ra em này kiểu như không được chuộng ở Việt Nam mình lắm 山他，追他！他们有大，他们有大要走，别上头！又山电了，上房顶，上房顶。别被他们下面被被留，再上，再上，不够！别被留，我走了。OK，准备，往再够高爬，他们有人跳上来了，再往高爬，上我这来，玩树。他不个眼，你就是跟人当打，因为开被流，所以他得开防开拉。我要被留。 另外一队过来了，他们要接上的。你先，我他们打，你先。可以拉，可以切线了。还有一个 l g l g e 死了。他们吃花的，不管不管。小心大我要大风来了。晕了，大鹏被我晕了。他要抓人了，他要抓人了，小心点。秒了他我变了，我变了，我变了，秒了，秒了，打队友，打队友。找他队友，他队友在哪？大头上，头头上一个奶妈。 Duy Khánh, sao màn hình đơ rồi anh? Anh đơ gì em? Đơ gì đó? Rồi rồi rồi. Tao tao lại dùng vũ đạo thân này mà. Mấy rồi, 我在盯着，我在盯着。显现了，这会儿他跑不了了。没到了，这追下去了，追死了，追死了，别他跑。 无限平 A 呀！岳山要死了！我给岳山，我给岳山！死了死了！有点没接住了！要走，要送走吧！我知道，拉开拉开拉开，拉开拉开拉开拉开！要送要送拉开！我走了我走！去挡奶妈。等岳山变小，月山要变小了。 就跟这两个人，这三个人，这三个人，三个人，他们没都没大，先拉扯一下，拉扯一下，能把这个还回吗？我变，他们没有上大。OK OK，六环六环了。无脑 A 的，有我在。无脑干的，我准兵！有，这花有队友。刷刷刷，有队友。打的剩两个队友在哪？这个是没滚反的。对对对对对，过来过来过来。 拉开，拉开，上树！自己玩，自己玩。They dare attack this sea dog. Material riches. How fortunate. Note the item I have marked. Go Grapple here. Nice to favorite. freshly hammered and wrought. yet. Nothing personal. Uh. đó thì xong luồn kia đánh thì mẹ bảo vào room đánh xong rồi đéo vào room nhiều quá cướp <laughs> alo ông có biết không lô lô lô có mà mà đánh cái đầu mùi đánh này mà không có biết đéo biết đánh gì gì lố lố lố nghe tôi nói không nghe. cái miếng nó nhỏ quá cứ ok nói nói nói lại xem nào alo rồi rồi rồi rồi cho mic to thành tiếng rồi thì ngon cái cỡ rồi mà mấy ông bé ông cho to lên mic tưởng bé á ừ. ừ. biết tôi cho full rồi mày <laughs> tại tại cái discord này tại cái discord về á cho lên hai trăm phần trăm được á <coughs> Ricky, ủa 3012 rồi còn thêm chữ không vào chi? À, đúng rồi ha. 3k012 ở đấy tức là 3001 hoặc là 3000 hoặc là 3002 á hiểu không tức là 3000 đấy chứ không phải là 3 3k chính không bạn hai cái chín được không nhỉ nếu có người chơi hai cái chín được hai cái chín mà hả tôi hai cái chín mà dạ, hai người đúng hai cái chín ông ông Hòa zoom kìa Thế mình tiện đi Sao không xe luôn cái zoom đấy Ai đánh họ vào? À, hợp lý, hợp lý vậy luôn. Không biết cái đấy à? Ông ấn vào... Đó rồi, rồi, vào cái zoom của mình ấy. Xong rồi cho tải vào mọi người. Hello. Ờ, quăng ai đi đi không? Rồi. Ờ, để, để mình gửi. gửi đi không thôi hả ông này nghe tên quen vậy ta nghe tên quen mà cứt luôn á ông có hay đăng video ở trên trên group không ừ. không không mà nghe tên quen mà nghe giọng quen ừ, sẵn sàng không ơi phải bạn không có chuyện. Let us bring darkness to our enemies. Được, khi mình có nước có chùa luôn, thì mày định chứ <laughs> Bài bản à Nước chùa mày định Nó mà nhạc cô nào ba Ở đây nó cô chùa hay là xe đá cha? Ừ, đi đâu cũng được mẹ đây Dễ đánh xe đá cha nhưng mà điện bài chạy đầu nó thế này hơi kia Chạy đầu dễ bất mẹ sang Được thì mình... Ủa có rau luôn kìa Hả? có rau kìa, có rau À, giờ mình chém ra ca à? Ừ, vẫn đánh ra ca bình thường chứ ngày 5, ngày 10, ngày 15, ngày 20, 25 hàng tháng là like như này, thứ năm này là like như này. Like cho đủ buổi để để nhận tiền hợp đồng. À. Ok, mình nhảy đầu luôn đóng ngợp. Bốn tim luôn nhé, bốn tim luôn nhé. Được rồi. Mới sáng dậy chiến lắm. À, mình nhảy ngay trên đầu luôn á, thì bạn lúc đồ nó chết chết á. <laughs> chết thì mình mất sen thôi. Mình chết thì mất sen rồi ok thánh cái mình có xe cha còn thua mình mất cái sen gì cho khác thôi có gì đâu mà <laughs> người ta gọi là tận dụng cái xe Ăn đồ rồi, tụi bọn xấu Attack our enemy, or I shall make you regret it. Ủa mọi người Rõ khổ khấy Bá đào quang Chơi game này vẫn ít view nhỉ Có lồn, có lồn tát có kìa Tim nó ra Ơ à, con Kurumi khó chịu thế nhờ Chơi đen với tung Chơi luôn à chơi Chơi, chơi, chơi, chơi đen đừng có theo đi trước Đang mình đồng đang đồng đi Bên này đánh nhau Eo lên nó sao rồi điên quá Sterling equipment devoid of curses or demons. Nước từ từ xem, nước nước từ từ xem để cứu được cứu được. Có thành kinh chung này. Hai thành. Không không không xe nữa, không xe à, không không cứu à, nó canh. Rồi rồi. Từ từ đợi tôi hồi sinh nữa rồi vào. Rồi rồi. Kiếm chỗ nào trống trống đi. Lên mái nhà lên, lên mái nhà lên, trên, nhà. Trên đầu có người luôn này. Ờ, có có hai có hai thành mới xem, có hai thành mới xem. Lên lên trên mái nhà, lên trên mái nhà này. Ui ông ơi, ông ơi. Ui. Mình vô tầng kia hơn thật sự Trên mái nhà Trên mái nhà có hai giáp nữa nhá Giáp đánh không có lại thì qua nhập giáp nhé Rồi Đá cái chỗ nào đẹp đẹp đi Đá ở đó Cái gì rớt mẹ đất luôn Ờ, tiếp ra Để ở đó tôi cứu được Rớt mẹ tôi giết rồi Tôi rớt mẹ thu đất mất Chờ tôi cứu nhé Ờ, à, đánh cái gì Từ qua thằng vô chân đang ở đấy không vâng, chịu quay qua bên cửa tôi từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ Mẹ không được đâu rồi. Bị nó bực phải luôn. Chị ơi. Nào hãng như này là xấu quá ơi. Gặp cả team đi nãy tôi outplay được thành vô trần rồi mà con hồi máu ác quá không cô boss sau mới vừa lên trên nóc nhà rất mẹ xuống đất mất sẵn sàng bỏ hai mươi mùa rồi giờ thấy game ít người chơi đi nhiều game ừ game còn nữa là nhiều chơi game bây giờ ít người nhiều lắm đã luôn mà game hồi mới ra làm nhiều event người ta chơi nhiều lắm bây giờ bị quá nó cũng như chỉ bán trước mà không thì sao Từ dân bốn giờ sáng tự tịch ra tụi mắt không biết mình có bệnh gì hay là có con lồn mình cặp chân mình hai ngày liên tục cứ 4 giờ khoảng 4 giờ 20 là tự tịch luôn có cái luồng không không nói gì luôn thì mẹ mình cứ đang một tự tình với lại <laughs> thôi mới ra game đua top server vui vậy á mình làm gì thế hồi game mới ra mình chơi game mình biết chơi là may rồi chứ làm gì phải việc đua top mà chơi cái này muốn chơi kiểu lên cao phải kiểu thứ mà phải có team tự mình đánh team mình còn tìm team trong đông này nào lên biết nổi chạy lên khu vàng trên này không ơi cửa lại đông này đánh ra yeah, ngập à dùng <laughs> à dùng <laughs> gì mình nghĩ nên chấm đen một tem xong đấm tem đó rồi mình kiếm đồ đấm tem khác đi mới vào chưa có đồ à đủ quá hay là cái bên cạnh thôi việc bạn chấm đó hết dám nào hát rồi đánh một tim mà nó dễ đánh nhiều tim nó <laughs> hòa liên tục khó đánh mình không có cô mi đó bỏ lên đó. hồi nãy ông thói thành cô trăng nó hơn không ý, chém đúng một một máu rồi đánh, nó đánh combat dài được ừ. mình không có Komi đánh một tem một thôi có hai tiếng đánh mình có đánh hai đúng một trăm máu không à. ừ, nghe đâu nghe rồi một thằng being attacked. Cái gì đây? Hay quá. Nằm xuống. Chết một. Our armor is whole again. Giáp đây. mở cái ụ này rồi tôi cái kia còn hàng nhá, cái thằng nhá. Ừ, qua qua. tôi mà. tôi là vô trần. Đâu, qua đây. Chỗ nào? Ê, ê, ở bên đấy là cái góc đấy. À, gì? Chạy rồi à? Chết rồi, chết rồi. Ông giết rồi. Đứng đây anh em, bên kia còn hai thằng. Như lại cái qua luôn có cái giáp trắng không? Đây đây qua này qua này, lên chỗ lên lên chỗ ông kia kìa. dính này Đỗ Quang mạch game này tên gì anh? blade is ready to unsheathe. chết hai chết hai rồi đó còn hàng còn kìa khác khác rồi thôi Ờ, thế này, vừa này, vừa này. Chỗ này, chỗ này, chỗ này, mẹ đó, lên lên lên xuống. Đâu? Ờ, không phải, không vô tô là tìm khác. Lovely. Chết một. Đâu rồi mẹ ơi. Bay lên trên này. này. Chả móc hơi luôn rồi. Để móc đi con kia con kia con ở trước kia chỗ mình nữa đây bắn chung là đánh chết con này ông quá bắt con nước bắt con nước rồi rồi rồi rồi cũng không không I am out of spools. Chết chết luôn thằng kia chưa? Chưa chưa. Đây chưa? Còn. Bố cháu chịu à. Okay, tôi đi rồi đó. Tổn thương này. Giết ngọc về cho Ủa chết thằng kia do Chết rồi, như clear hết rồi Chết hết rồi Anh, chết anh fight kìa My injuries afflict no longer Game này laptop từ bao nhiêu là chơi được Có con nè, con em nè ờ, Ok ok Nhanh nè một phanh thôi đấy thôi đã được thôi Ô, có con người à? Được The shadow will shortly begin to spread. Có nhấp thành không? Nếu không có nhấp thành Này nói ngay này có cái đà cái thái đầu tím ra chơi em nè cái giờ thái đau tím không không còn dư một đường kiếm tím này à đổi đường kiếm thấy thái đau được này này ông qua đưa đưa cho cầm đồ tím đi rồi. Nguyễn Đức Trung á đủ mặt cười sao lại Đức Trung anh chắc tóc chắc chơi nổi có cái giếng này à, có cái giếng <laughs> quá qua thử quá qua thử việc mẹ thử bằng tay không có cái giá sàn nào cả nhưng mà mức chết à cái gì không chơi nó yến lấy không hơn sao mà tôi có đánh với ông một lần nữa không cái dòng đánh mấy lần rồi hả cái dòng không quen phải ờ Thôi à, đi đi đi đi đi đi đi cái này Đùa mình lại thấy nhảy đùa đông vải trước và mười xanh mười trắng mười đỏ chắc ba để đồ học anh đi còn cái cái cái hồng lá để cái hồng lá này nó không đón kìa chùa anh không đón kìa ừ, điều lôi kìa ai à, đánh xuống lọc không lát anh cầm trên tay bắn cho nó cưới cái này chỉ bắn hoặc là nổ ra rất luôn hả đúng rồi bánh người nó sẽ nổ đem thuộc lòng ra thì bắn ra thì ngắn x ba nó không chơi được này một không một sáu năm không chơi được rồi em ạ rồi mình một sáu năm không chơi được mà Behold. My weapon is reforged anew. Có rồi, Mà cái map gì mà chán. Đầu tay này. Chúng mạnh luôn. Vào chơi nó luôn này. Lên chùa. đâu nó một kim ờ, à Ờ, mới thấy một thằng à Try havoc and let loose the sea dogs of war. My injuries afflicted. Gì hết? sao làm kìa không ai biết gì hết <laughs> ai chơi không có chứ ai chơi không này anh chơi đi Chịu. không đánh đưa tôi đánh đó đang muốn đánh côn đang em không bị ôi mê cô một tí làm nhiệm vụ để kiếm tiền nha Thôi thằng này nè, bỏ ti thôi, mình cần gì tiền ở đâu Mỗi người dư gần chục cả tiền rồi <laughs> Chơi máy được mà à, Giờ chiếc máy anh một đó không chơi, ngon á Bây giờ nâng lên ba không thốt không, còn ờ, ba không thốt không rồi Không dạ, vậy rồi Giờ trước một đó không chơi vẫn được Thạch mùa luôn cầm cái chút lục trắng mà thì mẹ đau con mắt phải luôn ai cần tiền không vào zone ngọc hết rồi à, vào mua bùa có buồn, mua bùa buồn. mua nó điện mẹ cái cái đuôi là lại còn một cấp tím chạy luôn không Cái pháo này có cái pháo tím mà luôn. Này. hai viên Còn cơ này cái tím nữa hai hai học một tục luôn mà nếu có tục bạc và đó kêu con bán bây giờ cái hồi đó hồi đó chưa các bạn đâu rồi ngồi lên cái là gì chả có mẹ khác có này bạn lọc mới điều gì thì đấy nhưng mà cái cạc một khó lắm material riches How mới, mới, ba con số không muốn đâu có điện mẹ gần giá cho nó ba không sáu không thì mười lăm triệu một sáu năm không bốn triệu gì nó mắc gì bác phải ai cũng có chứ có thì mẹ tan có tiền thì mua hàng con ngạc 15 triệu à. À, đó ai đó không đục biết biết biết tí hú tôi tí ai giờ mình đi đó nhỉ lucky find. Sao nào có đấm sao được à cái nọ này có cái phay này cái nọ này phay nó có gì đây? đi đâu đây cái đó coi kìa cái thằng vừa nãy tôi gặp vừa nãy tôi chơi trong cái ông kia cái được mạo ra chơi điên rồi kìa à, giống cái nọ cái này này cái nọ này. disregard my marker Bùi Hiệu, lại Naraka ít view thế nhỉ? Game này mà đòi có view, game này không có view đâu. Cái này like nó chỉ có nhận cửa này thôi. Đấy, mà cỡ này là được rồi á, mình không cần vẽ nhiều view cả Cho dịch cũng chiếu. xíu Quy thằng lửa, anh lửa đây chiến thắng ghê vậy Quy vắng thế hai nghìn đam á, hai mươi ba mươi ba k đam hai mươi mạng à, Nghi lắm á, game biết gì gì mà đánh cỡ đó hoa rồi à. <laughs> huy cơ. Nó auto đồng vàng thì cho thoát thanh nơi chạy rồi anh Nhi. Chùa trên tay thì nó nó cũng còn chém được mà. Ảo thật đấy. Có tròn xa lắm. Có tròn sao? Maka đã lên gần cho những cái tên anh nhỉ? Và tiêu cái tình chỗ nào? Việt Nam mình thì không dùng lắm có phạt chuồng có chuồng và cái game này disregard my marker vẫn có người trên nọ nên nọ Nguy cơ, tay, nọ hôm nay không làm subnit easy à anh? Không nọ, không nọ Lên nọ nữa rồi Chạy xuống ra, Hắn thành nhỏ ít trái cây Ủa, điều nam thuật á? Ờ, có lựa đàn chưa đánh liên minh xong cái tối đánh liên minh ra cả Thì lên cái bãi đó cho vui nha, một trận đừng đừng bãi Thì bạn có từng lên Phải cây đây hết sạch luôn Chị đâu mày ơi phải mình chỉnh rồi muốn đó mình chơi với chị bạn với hết luôn Converge on my marker at once. No, không phải sáng rồi Tụi này đâu, đã đổi chính phủ Ở dưới chỗ anh, anh chỗ anh Gì, Ô trăng Đó, đó, rồi Rớt ra nè nè berry mới berry có hai cái hóa sư luôn mà ngồi đó cho vui vui các bạn ơi hiểu được không hiểu được chết rồi cứu thôi máu ơi <laughs> đỡ người bắn được kìa vào vào thôi Huy cơ, anh chơi vui vẻ nhé em đánh lời o ở đây biểu tượng Bắc Vào đi, vào đi, vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. ba nha đủ ba nha đủ ba nha nước lên mẹ ơi thôi thôi thôi dạ, còn đông cái dính kia ơ kìa tôi còn mua vàng nhá thôi khỏi khỏi khỏi đặt hai rồi nó còn sót này ông còn sót cả hai một đập đập đánh được mẹ May the pain remind you of what you can do. Yeah. I am restored. One day, perhaps, I will be mortal. Ờ, cái tay vàng dư coi này, nghĩ đi được. Lá vàng ổn nào, sẽ qua đấy. Dư á. kiếm thêm rồi con thôi. này không có về về về về qua mọi người nguồn cường sư phải biêu à trên trên vũ thứ hai lần tự biến hình luôn My injuries afflict me no longer. Ờ, tính, tính là tính vàng á. Không, thân, thân mới thân thường không? Thường. Ra thấy nghe tôi thả bùa. My wounds are sealed. Đây có cái súng. Còn một team mà. là. Tiền này anh em mà chơi này. Anh chỉ còn cái team chiến thần luôn á. Ờ, ờ đúng rồi còn một tem cuối ui còn tem đúng tem thần lửa đó sợ lại yêu sẽ chợ mở lửa hết thôi tôi có ulti ra chỉ tôi ulti vào bắn đúng đánh chết bạn luôn Mà tôi chỉ có ulti bạn ơi mẹ tôi mua tách hình rồi bao nhiêu phần trăm à mới 70 vào Nguyễn Đức Trung 70. game này dạ. hay nhưng điều dạ, kiện không à. cho phép mặt mếu thả thả thả Ô, sao không thả đời? Dạ. ngay chỗ mình có mẹ thói mình anh à, cứu vào bùa đi xem vào bùa đi thói mình anh ti thẳng luôn mẹ. lừa chưa ấy luôn bắt bắt nó lại để đúng đấy nước có được bạn ơi rồi xong rồi ủa cái pha nó cái lồn gì thế này nó hack rồi vải à? biểu hack đen chấm một cái mình thấy đúng không hai auto perry luôn đấy không hack đen hack đen đánh thử cái trận luôn đúng cái trận luôn mà à, sao để đi bóng đó nhỉ à đi bóng ờ. mẹ đó này đó có đi bóng kìa thứ ba này cái gì Ô, oh, đam. Chấm một cái luôn. Dạ, chưa kịp làm gì luôn. Dạ em cá chết này. Tố cáo cái đẹp. Cái đợt chật. 41 nghìn đam sợ thật. Không, hồi nãy quả đó nước hắt lên luôn đẹp rồi, tôi đang combo đòn ói nó. Tôi đang combo ừ, cái đòn ờ, hộ khiếu gần ờ, chết rồi. Thì dính dính cát ừ. đấy thì à. thì tôi mới ờ, đòn xanh nó phát thì nó pay được lại quả trên ừ. luôn. Nó bay đi tôi lúc đang bị tôi CC luôn à, phải biết chưa? thiết bay vàng của cái nhất đợt cụ game kìa thèm em thả thèm đó lý do em nghĩ game này đấy hả ờ đây đang vào à, ít gặp hết em rồi lâu lâu nó gặp hết một lần chứ còn còn lại thì gặp bao trình nữa <laughs> gặp bao trình nữa nếu gặp hết đen đấy nha cái này có rồng hay sao ấy nhỉ không trận này không có mẹ chứ gì vào cũng làm phát đi luôn ừ. nếu mà chơi bình tử luôn nó cho game hát thì mình dốt cái giá Ricky one hit 10k mặt cười nó hơi đen Ây. Vậy đó nó ấp cắt sớm quá, nó, nó, nó ông nước rịp hắt lên thì chết thành lửa rồi còn đâu nữa mà chơi. Nếu ở trong vườn muốn nếu như cho mình đừng cá đúng không? Mình mình còn đòi coi giáp tím, nó vô nó đụng một, cái nó hơi luôn à. Đúng một dạng. Mua nước cái cái hôm qua con dặn hả? Nước ờ, nước nữa nước tay á, cần tay á. Không có à? ui chập nửa mấy giờ nữa 10 giờ sơ tố sẽ thương vĩ xà nó muốn sẽ chú em muốn thì bùa đi ngon đứa này sai đứa này sai còn xe lại cũng mấy giờ rồi ta rồi xong mới like được con tiếng 10 phút mà đã 10 giờ kém thôi 20 phút này lái tới còn 10 rưỡi nghỉ ha 10 rưỡi nghỉ tới gần đó rưỡi là game nhìn hoành tráng ngoại trừ kỹ năng ra thì nó còn có nguyên một người skin như game thời trang luôn nếu các bạn game thời trang game thời trang là kìa anh nhớ anh nhớ mắt tôi đó thôi nhớ thì biết đó em à, gặp tem lúc này đấm mình kìa tim còn hết hả Đem đeo kìa Chiếc chừng đó à Trên hảo nữa Thì chiếc ngang tài Trên mình có cái lồn nữa Có này Đem uh, ờ, đây là lãi số 1 là được rồng rồi Cái gì? Đừng nói gặp cái tim thằng lửa lúc nãy chứ cái tìm nó này thế anh con rồng luôn kìa tem đeo lúc này nó anh con rồng luôn kìa đấm của mình lại nắm tánh gặp thằng à, gặp thằng hack lúc nãy rồi này mày tố cáo đúng rồi đấy lưỡng đấy đấy Thích rồi. Nửa viên đóng, viên đóng mình. Nào, đây đâu? Gì? Đây đâu? Xe hỏng rồi. Cái tù Tô, bọn đi cả lắm. Ý rồi. Em chờ tí không kêu hụt hết nào đây hai thằng có hai giáp tím rồi anh em ơi đủ giá đủ giá bắt chưa rớt vũ khí ất kìa đang berry mà nó bắn xây được kìa lừa ha em này lừa rồi tại lúa là đợt mất trang rồi nếu thì vừa mới rớt xuống nhảy hai chặt hai giáp tím vậy nhưng phẩm à hai giáp tím một giáp vàng mỗi mọi người tiếc phải đó mình đi đâu giờ ở trong này có người đi xe xe đấy vào đây luôn vào lúc rồi dạ. Ây à, tìm đâu đó đánh đéo hay đâu nhưng mà nó xoay mình ở đằng sau mọi người ơi. Đang berry đòn vàng nó đứng nó xoay đằng sau, bất lực bởi biểu. Không phải là không phải anh ngọc rõ này. Sao lại anh chạy luôn, thấy thì mình chết rồi. Thấy không kia đánh không luôn, nhưng mình chết quay này cứ xong đi luôn. Quả đó tôi đánh gần chết hết rồi mà. Bật theo thành thành Yoto nó xoay đi được cái thương này sau á, anh hai quả CC chồng người chết luôn. chứ mà mình nhảy cái điều đáy đến thôi thì suy <laughs> xuống có một ký đánh chết có một ký cái chí ui bên đây có người rồi chơi à đang đánh theo chí xé để mình có nhạc đơn ở dưới rồi có nhạc đơn ở dưới rồi mình kia nhạc đơn nghe điện mẹ trời nó hết thó rồi đó nó hết anti rồi đó nó hết theo luôn rồi á ba thành sáu xác có tim ớ không kia ra đúng thế ờ, không vào luôn cơ không vào từ đã nó đang nhặt từ mà cứu rồi cứu rồi chí của mình here. I shall purify the souls of their filth. Lovely. As if freshly hammered nó đang có một thương mà vội thế nó tưởng hai ông vào luôn nhưng mà làm sao mình vào nhặt sớm nó đánh Thế nên mình, mình vô trong ô tô gần chết rồi đấy là đứng ngoài bắn thôi không có vũ khí tầm xa mà với lại ông nó cứ leo lên coi đứng bắn chờ hết một lần rồi mình xuống là đẹp nè. ông kia còn chưa tới chưa sang ra thì ông lao vô đánh trước mà ông có nhạc sơn kể cả con kia gần chết nhưng mà ông vào đánh nhạc sơn nhạc sơn cover cc làm sao mà đánh có vào đúng vào mình đúng á, ông kia ông chưa hồi sinh được không? Ơ, cứ cộng 12 trừ 12. Trừ 12 lần nữa. Nào. Dạ. Sao? Đây à. Let us Ủa, ủa, ủa, ủa. 我走了，我走了，我秒，别去抓我死，就当我死别救我，别救我，就当我死了。妈在我这拆线呢，就当我死了。你不行，你不能死，小明。都找你进来两遍。我走了，我走了。隐身，隐身，隐身，听我指挥。OK，隐身了。别，别，别，先先救我。我我死了，我死了，我死了。这他妈的，又想戳死我。Bring dust。他们掉下来了，是有大的。 拉起来要是能跑的话，没进来。来来来，去别救了。别给这把，别让别人能救。他们压实你，别别让他救了，他们压实你。我不呀。我变了，我变了，我变了。咱咱你们，咱咱咱干，你们搞，咱要干你们干。之后我俩帮不了你，自己抓吧。我往下来，我往下来，你看能不能救住主？对，我知道。này là ulti này này là ulti bay của thằng thằng sư thầy ulti bay của nó mà biến thành con này mấy cả khác gì nữa 我起来之后上盲点。OK。你以为？没勾懂，没勾懂，没勾懂。 这这有这有武器啊！我过我我变小捡武器了，捡捡捡，上房顶，然后上房顶。别犹豫。我操他妈！上了上了！我死了我死了就当我死了就当我死了哎真他妈烦！操！你俩隐身别救了别救了别救了就拿咱们刷刷人头呢让他们打就当我死了。好，现在就现在就打起来了打起来了是吧？啊，谢谢。 tiếp 6 2 tiếp. Clean and Fresh mới với muối khoáng Himalaya và bạc hà mát lạnh giúp tóc sạch sâu suốt 24. Xin chào mời tổ chức tin vừa rồi. Giải lớn mọi tức. À, ờ, mình tháo trước có giải lúc nào đó. Mà bây giờ thì kiểu cũng không còn gì nữa. Chừng. Dạ lại giải like mà thấy giật phải luôn Galaxy vùng có thần luân thái linh cậu phía trước mặt đấy chính là tôi vẫn chưa nhìn thấy ai cả đây đó là một ơ sao đây Ốp Team overpower combo wow combo đường nước nhưng mà anh thấy là bên phía chicken đã có cho mình ba mạng liên tiếp đến từ bên phía phía không sợ chó bây giờ là không sợ chó đang combat cộng với cả bên phía đây là tìm muê tìm tuê rồi à, okay. này đánh nó từng tim ghê gớm tim câu vừa đánh thì đánh cá nhân một phần còn lại nhờ tim vì khi mà vào đánh giao tranh là tim là chủ yếu còn khi đánh cá nhân chỉ là kiểu nó không có cần phải solo đánh câu vừa nhau tốt ok cái này bị đánh thằng kia đứng là sau lưng bọc ừ, này kia là ok rồi đỡ không nhỏ đang có một cú nữa nhưng mà còn như thế đùi đã bị clip hai mà họ gặp nhau đến từ bên phía của Just For Fun đây là lần mà à, dạ, họ gặp nhau rồi đây chính là team người già người già sẽ đụng độ với bên phía đó là EW và EW đang có một combo thương khá đẹp một combo hấp lên trên cao tơ một hết trận luôn thức nớp đang ép dò được tranh ra vào góc tường rồi với tiêu bị ba và tranh giàng thì chắc là anh đang à, trên gửi gấp đòi luôn gồng hình như là gồng ulti hay là gồng ép gì đấy nhưng mà tranh giàng quyết định đã sủi rồi hay bị bị đánh bắn mùa đứng tủ bằng mồm không <laughs> bạn có tìm nó trước chúng tuyệt vọng đã có thì tìm phải luôn chủ yếu là bạn kiếm một cái kiểu một cái plan đánh hiệu ý nào nữa vẫn vẫn chơi đấy theo tính cách của tranh già là sẽ chơi tới luôn đấy nhưng mà mỗi tội là là may mắn cho team người già đấy là tranh già chỉ có giáp trắng thôi chứ nếu mà là giáp tím là tranh côn lại đánh luôn đấy có khi là đi luôn nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì bật ulti đến với tranh già để sủi nhưng sau đó là Khalifa đã bị bắt lại nhưng Thái Linh là người nằm xuống đối phương là có giáp cam thế nên là thôi tranh sủi rồi và ngay lập tức bị bắt lại bởi những tình huống nối dày anh ta cố gắng sử dụng combo thường để sủi nhưng mà trước mặt đang có người thần luân cũng đang cover cho thanh già nhưng mà thần luân những kiểu là bị và đánh giải ba hàng bật hết ba cái đầu xanh <laughs> ba là cái bực berry chạy các bạn thì em đang tích ở đâu chạy bắn ngoài nắng ăn tết phường như nào không biết khu vực này như nào mình chạy xuống dưới chỗ khai vực mình lúc nhé không có ai đó mình lúc xong rồi mình quá nhiều lại mình đánh khu này em đánh từ từ cô vừa nhau một xíu cho nó hiểu ý đã không đừng vội vàng làm gì dâng hiến vậy thì và cả hai người cùng chung bị tấn công Converge on my marker at once xuống dưới nhá chạy lên khu, khu vàng có người đó nên mà hái tim luôn á đập bạn lúc bạn nguyên khu vàng này không ai nè chơi tốc độ rồi ở đâu Material riches, how fortunate! Material riches, how fortunate. Note the Note the item I have marked. <laughs> Material riches. How fortunate. giáp vào kìa không kìa chưa có cái giáp vào luôn kìa đây, đây. alo lên đây đây đây đây đây đây. alo có có giáp cánh này <laughs> lên nội lên nội chắc tí nhưng mà xa quá không tới đang với nhau hình thiều đó cái có cái xanh bên này nè okay, đồ nghề mình luôn á Trung Hiếu, Lô Anh dài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 nọc xuyên giáp kìa lấy xuyên giáp lấy luôn cái trụ lực tự giáp đi I have marked the relevant object. Tôi không có hỏa mai. lấy đi ở quay lại trụ bên này có súng quá. Lâu lượng lượng nó bắt chậm, không lượng bắt chậm à. Cái chỗ bên này mình đúc có súng, đấy thì có tiền. Ta làm cái bùa đi. Ra qua đây luôn đi. Ta làm cái bùa đã. vừa bại đánh nhau thôi nhé. đâu bé vừa bảy này mua luôn cái bộ 11 luôn ha hay là sao mua luôn cái bộ 11 đi bộ 7 rồi còn gì mua 11 này có bộ 7 này ai này đặt này chỉ một cái nào. đưa, đưa tiền cho mua à mua hết rồi mua hai mua hết rồi đủ hai mua rồi thế ai lấy tiền mở rộng đồ này ở trong cái này Đó. đây chiến rồi đây thả lời đúng luôn có làm chỗ cuối chỗ này này nó thả bùa tức là ra này nó đã luôn đấy The shadow. Material riches. Đúng rồi, không tím nữa. Fortunate. đó anh em đâu rồi anh em muốn chiến không chiến không quay lại chỗ cậy cái đụng mát những cái nọ này bắn tới cái này mà cái nọ này bắn tới cái tim ở dưới á Make for this region instantly. My blade is ready to unsheath. cứ nhớ mình thả cái vào xong mình thả luôn cái bùa này luôn chứ thấy hồi đâu hết còn còn còn ba phút thôi thả bùa này chơi em chủ tới thì tôi bắn cái mẹ đi nữa rồi anh em mình làm việc em đó thôi đó thấy không thấy không việc kho y này không thấy được rồi à? Make for this region instantly. À, kìa, trên kia, trên kia, trên kia, trên kia. Dưới dưới này. Chỗ thôi này. rất một, biết hai con kia con thăng ở dưới cũng chết biết luôn Cry havoc and let loose the sea dogs hôn nè. Note the item bờ mẹ đấy. <laughs> Team ở đâu rồi? Sang tới đây sang ba ấy này. Cái thủ tầm xa luôn nè không? Con à con à. con ở đằng đằng này một tim này Rồi, không biết chạy chưa mà đây vậy ông nào thấy không thấy vui à, à thấy à vậy thì thấy rồi đúng không thấy rồi thả vui đi ra đi mày phải này phải này phải cái gì đó sai sai đúng không thả bị nhầm hướng đúng không ta tay đi, anh tay đi. Nó bay đi rồi, nó bay. Nó tìm mất rồi. Anh nó tìm về chỗ bùa, anh tìm về chỗ bùa. anh bùa, anh bùa. Đi về anh Bùa <laughs> của quay, ai ngờ lại thành hay vậy? Cột bạn. Em quay lại chỗ cũ, em quay lại chỗ kia. Ở đây nó hết rồi nè. đâu nhỉ nó phải view à? quả quả đấy, nè đom đóm này chúng nó có thể đom đóm làm miếng đom đóm để cho có cẩn thận bắt cứu nha chết đi hoài đi nằm chỗ này bò bò đi bò đi bò My wounds are sealed. Trong với slot tìm không? Ờ, chỗ mình, chỗ mình, chỗ mình, chỗ mình, chỗ mình, chỗ ờ, mình, chỗ mình được không? Chỗ mày, chỗ mày. Chỗ còn bùa nhá. Ừ, và tập trung á, tập trung. Không không, không không bùa đâu. One day, Đây bán, ví dụ, bán giác xanh hơi dễ chết. Ai cần tiền không, ai tăng? Không, không. Tao ti ngay trên đầu này. Lô lô cũng cũng. Lúc lập lúc ra. Họ chưa tâm thủ tâm. Hàng ngon hàng ngon. Dư một cái thiên tâm cướp tiền nào. Cứ cầm vào luôn này được, tại biến thân phường Hồng Vũ này. Ờ ờ, ờ này này phường Hồng Vũ ở đây. lói dạ, dạ. xin tâm cướp không? À ok không. Không không, tôi có sâu salad rồi không ai thế thôi mỗi người cầm cái này trắng không mà chỉ một tờ tăng đam nhỉ kiếm là kiếm kiếm tiếng mà đứng quạt sát thương nọ ra các cuộc mạng cầm xuống luôn nhà ra đuổi bao ti à tìm tôn ngọc của mình tôi sắp của công ty à thế team này đánh thì nước vào trước nhỉ để tôi đứng vào cái gì gì đâu Ti ngay bùa luôn ạ. Make for this instantly. I have marked the relevant object. Viên ngọc mèo Ôn The shadow will shortly begin Converge to spread. At once. Let's move. as it Bên này, bên này. Còn đánh nhau này, đánh nhau chứ không phải đánh nhau rồi. The shadow thickens. Đánh vào cổng rồi cái này. Our foe. Cái thằng là mình đánh, cái thằng là mình đánh. Có thấy không đâu? Cry and let loose the sea dogs of war. This is no time for peace and prayer. Attack our enemies, or I shall make you regret it. Well, what hell is Ê, alo, mọi người đó Lovely. Scissor freshly hammered and rocked. I am restored. One day, perhaps, I will be more. as if fresh One hammered and rocked. What, đừng đây người này My injuries dạ. Lại lại gần mình đổ vào cua. Ai vào bùa, ai vào bùa, ai vào bạn, ơi. Ở này không ổn đâu. Lùi lùi, lùi, lùi. Lùi thôi máu, nó có... Nó có chân lôi đao Mình hết máu, mình hết máu, mình lùi kiếm kiếm máu rồi như vậy. thành tôi muốn hay spamberry lắm nhá ra đồng thắng này nhá Tống Khánh Linh, sao cổ vũ nhó phai tinh nhó. chú đúng chạy lên đồ nè. từ từ từ từ số hai đợi có hai nào mới thành nha đợi đợi đợi số bạn tao đi tôi vào kịp mà ủa thì cứ vào tôi vào kịp luôn là có thể bù cuối luôn hả đuổi rồi đâu đây có vài bùa đâu bùa ấy là nó thả bùa cuối là hết bùa rồi chứ không phải cái đợt chạy đúng mọi người ơi thằng đóng banh kia chạy đâu vậy ơi mẹ nhạc sơn nó đuổi y đợt cậu bị outplay vô có tìm lửa ở dưới kìa đây rồi chạy được không chạy được không để tí tôi tôi quay lại rồi này thì thằng tiếp còn mình một lời đã vãi hai tỷ chắc hai tiếng đánh nhau thì mình cứu được ông chạy thì cứ một ông chạy lại nữa hai tiếng hai tiếng đánh nhau Có không còn người không? Đứng ở xa rồi, đứng ở xa đứng ở xa Thấy mẹ ơi. Em nhìn thấy rồi. bây giờ mình cắt tiếp quá wow. đã đá lỗ mà anh mình bị thanh kia solo kill thì dân tụi theo người ta đánh xong rồi mình chết luôn thì mẹ mình đánh pha đấy ngon vậy luôn mình giết được vua chân trước xong hai thằng kia đứng ở giữa đánh một thằng băng gân chết thế rồi sao hai chết được quá thì băng ừ. solo kill từ tách ra ngồi luôn thì mẹ hai ông tách ra hai hướng tôi đang đứng hết máu tôi đang bực hết máu chạy chạy tí luôn ông đứng đấy đâu có chết đâu ông đứng đấy con chặt sơn đứng đấy tôi chặt chết mẹ luôn ông cứ đứng đấy là ông sống ông chạy xa ra thì mẹ đéo chặt được ông chết mẹ mất ông kia chạy ra đuổi bị người ta xua kia chết cái đi con mẹ mà quăng nó còn một nó còn một chấm máu rồi nó chạy nó chạy ra sau đòi coi không đòi coi nó ngược lại tôi luôn <laughs> đánh gần chết chạy ra không đuổi theo nó cái bị đánh chết <laughs> Ê, mà con, công nhận con đó khó chịu bởi vì dùng cái đông banh xong nó hồi lại gần là có giáp nè mình ra đòi máu đòi giáp luôn dạ nó cá là thói quả này thôi chứ xác định con mẹ rồi làm game từ là nghỉ năm nay tội nhá không cho cô mua chịu nước rồi nhá có được trái vào đâu thì vào trái rồi đánh chết được một cái đúng <laughs> còn mình tự bách thôi you may have... Thank you. nước game này nghĩ là tiếng là đánh liên minh nha cháy cả hai ông luôn à có khi lựa gió thì nên top ừ. một đó không hồi nãy đang lên top 1 rồi không gặp tính hack tính đam đấy chị thì top 1 chắc rồi đó lần sao có bị gì đánh thì chạy gần tôi đó thì tôi bao bơi đừng có chạy trước tôi chạy mà bị người ta đuổi là phải chạy lại tiếng mình có bơi chết cái chạy mà bị người ta đuổi là chạy xa ra không biết có bơi kiểu gì hồi nãy tôi thấy ông vô tôi bạn tay rồi cái tôi dí thằng kia luôn không đó ông chạy một hơi đài lá ta và tụi tôi tiếp tục tiếp nếu chúng ai hết đài lý kiến bị nhặt trong trận tiếp mạng nhưng nó cũng chạy được mà thực ra ông cứ đưa cọc nó quả như thế ông cứ đứng gần chỗ vô tô ông hiu là được rồi đâu thằng giảm vào chặt cái vô tô chặt là không có chó nó không chém được đâu ừ, vào chặt cho nó chết tại chỗ luôn có má tim đấy chỗ mình có người tám này mình nhặt vô tay mình nhặt tay biết nó đào được rồi cái này có hai cái giáp rồi quay này thì lá giáp đi ăn nhau luôn bạn ơi. nó chưa có đồ gì á nó còn cầm vũ khí cánh rồi đi chiến á nó ra thuyền lớn nó ra thuyền lớn thuyền lớn thuyền lớn thuyền lớn bách đầu tiên chỗ sen chỗ sen đâu rồi đây. cái gì toàn vàng đây cái gì cũ chơi game dễ thế Đấy, bọn này My own masters would be proud of me. Ông nào cầm cái kiếm vàng không? Giáp tím ở đây Tôi cầm, tôi cầm, tôi cầm, tôi cầm Tôi cầm. bác được Này rút ra hai cái vàng Cứu được không? ba cầm đi cầm đi Cường Chistana, em nghĩ yeah, game này các bạn chơi cùng mới vui. Cái địch mẹ đâu đã lúc là hai cái giáp vàng ác vậy? Không hiểu được luôn. Nó lúc nhạc xíu mình là nghĩ là mình có đồ ngon đó mình chơi nó rồi cho tới khi mà ăn cầm hai cái giáp vàng. nè, này kiếm vàng của ông nào này. Đây đây mà nếu mình không cầm hai cái giáp vàng mà nó đéo lại thì mình chưa phải đạp nó không tụi nó không biết battery mà trời ơi đứng tụi đứng vào tụi gọc đồng xanh tụi cua thoải mái luôn sướng quá tôi giết được năm thằng này thì mày sáu tháng mà giết cái năm <laughs> phải ông cầm cái đao ông bổ veo veo veo á đúng có mạng nào luôn mà phải bên này có người nữa ai bắn vậy ta ờ đợt đợt đợt đợt nào đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, cái bùa à mà cái này gì mà bùa gì đâu bùa lấy bùa 15 lăm à, đấy kia người ta giúp bạn chạy luôn quá nhiều mà hai ba thằng luôn May our ancestors forgive your ờ, sins. Còn nữa kìa. Cái đau về chơi về chúng mình. Xuống tay thế. Cái lùn này là về chơi về chúng mình còn gì? chơi game này có team đánh vui ừ cái này có team chơi vui này. Với lại game này yêu cầu bị nắng cao lắm. Cái này chơi không có. Team như kiểu boss ấy. Ừ, nó là boss này đứng trước mặt tầm phá có thể là bóp. phải rồi 15 lúc cái đéo thì bạc em hai nhé vàng một nhấp đi <laughs> mua đặt mua luôn rồi đấy The shadow will shortly begin to spread. That looks like cái gì mà mua hết rồi? Mua rồi đấy, đánh được đấy. À, như cái này gấp tụi ừ, ra theo. Anh đi chiến rồi nha thì mày hơi cắt nó thôi hai cái vàng đem tới chiếc cho mình hai cái vàng trời thương vậy luôn không tiêu không tiến vào chỗ nào không nóc nhà đi mà nếu có trứng trắng mà là tám phút luôn cái sạch vua luôn và không đạt được những thằng xe nét không Sterling equipment devoid of curses or demons. A pleasant fluke. bãi khác mà nếu được chứ đồ là khác vậy My weapon is restored. Có lẽ là ta đánh nhau bên dãy kêu 14 kêu mình không kêu. Lừa thế à. À tôi vào cầm cái đao tiếng mày quạt <laughs> chỗ con chỗ người mọi người lát lắm có người họ Ủa, là bên chỗ vua đấy Vua này có người khai nè Ở dưới này có đâu, trên lá trà có rồi đi đi về đây này về đây này về đây về đây ok ok ok chạy đến cái đất nhà mà thấy thì phải không có lên biết mà đất nhà để bắt người lô lô lô lô đánh nhau này đồng chí luôn tới này tới này tới hai trăm đánh kìa quá đó có mùa mùa thả chết người luôn này cái gì nữa ăn thì trời đến nơi rồi này đánh nhập tí sẽ luôn rồi đồng hồ chị nhanh thế đang xuất binh tí cập nhật đang bốc thêm sức mạnh tinh thần đúng không bạn nhắc ba đấm nhau thôi tôi tí <laughs> chơi người đừng có gì đánh nếu muốn tiền luôn nha Đó. Đó, ờ, tìm bầu tí mình luôn á Được thế nhờ à? Đánh cái đầu nó Đi đi đi ừ, Ở gần nhạc sơn rồi này Gần lắm rồi này, mới bắn kìa Rồi, đằng sau mình này thì con mẹ chơi game phải buồn ngại à. lùi lại lùi lại lùi lại lùi lùi lùi lùi ra sau đi nó hai chạy rồi ôi ok chịu ulti đâu ulti mà chạy không kịp luôn Ê, đồng quá sen đi sen đi sen đi ok. okay. sen đi nhanh không hết lại lại Thả mua luôn vậy lên chỗ này lên chỗ này lùi lùi xuống xe thấy được không để tôi xuống ui chắc bảo luôn đấy ông kia rồi được không để xe lên rồi để xe lên rồi không chạy được hết vẽ xe luôn rồi hảo hãng đi lên đây lên đây tôi bom đánh này ra nhà tính kìa à? nhà tính là có giáp tím ấy xuống tới nơi luôn rồi á ông ép luôn đi tôi nhặt bùa xin luôn ông ông ông kia đứng hồi trên bữa xin ổng quá nhá ông chạy đi không ông chạy đi ông chạy đi tôi xin bên kia dạ. chạy đi không cho cái silent này biết ngay mà nãy tôi cũng bị silent phát phải build của nó terry rõ tay rồi mà sao nó vẫn còn bị anh xây đao nhờ My wounds are sealed. Này đùa chân nó, không cho lại. Ôi, đừng đừng đừng qua, à, cho nó đi đã rồi qua cứu, đừng bắn. Nguyễn Văn Lý, hôm nay em đi thi bằng lái. thành đây còn thành ba vân ninh thì không biết đâu nhờ quay lại cái xác ông kia là từ bạn không tới mình ai còn máu giáp không cho mình tin nữa thôi Nguyễn Văn Lý à? em thi rớt rồi gì anh trai à tôi không có luôn rồi mới để máu giáp này mình cầm một cái pha một nhát tiếng mình đánh đủ quá Sao sống được là vui rồi, sống được là vui rồi Cái đợt nó cầm trắng lôi đao Nó xây cho một quả thói tương lai luôn Thế là đấy Hai giáp vàng Ai Ai à, một giáp vàng Mà đánh, nó xanh chứ phải đó Ai, nó qua thế này rồi này, nó qua rồi này Tập trung là đánh này Ồ, vừa đánh thì ok, vừa đánh ok này Đánh, đánh mẹ bơ luôn rồi à bộ bắt nhạc thương cầm lên ờ xin chữ cầm đi ok đã bắt tim mới tới kìa The shadow will shortly begin to spread. Rớt ngay, lòng vũ khí á Nhạc vũ khí, nhạc vũ khí đó Đó kìa Đặt chết mẹ quá Đặt chết nước ta, nước ta động mạch một cái đợt đóng banh ơ kìa My gratitude. cái trắng lô đao nó rõ ràng như thế mà không berry kịp ạ. À. đen thôi bạn ơi trời ơi hai bạn rất tiếng quá quay chân chính à. thôi vậy chứ là đánh như mình rồi thì mình nó chán cầm hai giáp vàng giáp tiếp mà để tiếng nó clear quá bạn mẹ ngon dễ rồi thôi rồi mình nghĩ tiếng thì mình lại tiếp anh em mình một rưỡi đánh liên minh anh Ờ, một rưỡi giá đang một rưỡi á à, dạ, đang một rưỡi đó đi quên đang giờ nghỉ xíu